Hello xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Biên Gia Lai trong video ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục làm tiết canh thỏ cho các bạn nhé trên tay mình đã chuẩn bị một con thỏ con này nó rơi vào khoảng 2 kg rưỡi đây là dòng thỏ cỏ riêng dòng thỏ cỏ thì làm tiết canh nó rất là ngọt và ngon và hôm nay cũng là một ngày chủ nhật Đấy, thì thông thường cứ vào những ngày chủ nhật thì mình sẽ ra một cái video một là tiết canh vịt hai là tiết canh bồ câu ba cái cái thỏ thì các bạn cứ theo dõi mình vào những ngày chủ nhật thì chắc chắn các bạn sẽ xem được những video mình ra và các bạn đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có thêm nhiều những động lực làm rất nhiều những video video hay cho các bạn xem và bây giờ thì mình sẽ tiến hành để mình hãm nhé và bây giờ thì mình sẽ tiến hành để hãm cho các bạn nhé như mà vừa nãy mình nói là con thỏ nó rơi vào khoảng hai kg rưỡi hai kg rưỡi thì mình sẽ cho vào đây là một muôi nhé muôi nước mắm nhé nước mắm năm ngư này và hai nước đun sôi để nguội nhé đây các bạn ơi còn về phần cắt tiết thì à, mình đã nhổ một cái à, cái cái mảng lông ngay chỗ cái chỗ phần tai và phần gáy đấy các bạn này đấy thì ở đây thì nó có một cái mạch tiết nó đi ngang qua này đấy thì chúng ta chỉ có dùng một con dao thật là bén chúng ta rạch đây này, ngang chỗ cái mang tai này đấy, ngang cái mang tai nhá là nó ra tiết rất là mạnh luôn đây các bạn này lưu ý này ngang mang tai này đấy và do một cái thập toán của rút YouTube nó không cho quay cảnh giết mổ thì mình sẽ bỏ qua cái cảnh giết mổ đây các bạn ơi tiết thì mình cũng mới vừa cắt xong này các bạn này tiết thỏ thì nó rất là hồng nó hồng hơn tất các vịt các bạn Tuy nhiên rằng à, tiết thỏ thì nó không nhiều bằng tiết canh vịt các bạn ơi. Nếu mà ờ, đối với một con vịt hai kỳ rưỡi thì mình chắc mình cắt nó phải lên tới đây này. Đấy, nhưng mà con này thì nó chỉ được cỡ này thôi tiết canh thỏ nó ít tiết hơn cái phần nhân thì hôm nay mình sẽ làm đùi nhé các bạn nha hôm trước thì mình ờ, mình ờ, cắt thịt ra mình xào nhưng hôm nay mình nướng mình nướng thì chắc chắn nó sẽ ngon hơn mình bỏ mình xào đây mình dùng hai cái đùi này và mình sẽ lọc cái đầu này để mình làm nhân nhé ừ, nhìn rất là ngon luôn nướng thì mình nướng à, bằng lá móc mật đấy các bạn với à, mắc khén hai cái gia vị này mà nướng phải nói cực kỳ thơm luôn đây cái phần nhân thì mình đã làm xong rồi các bạn ơi đây cái phần nhân thì mình đã làm xong và mình cho vào đây à, ớt mình đã xay sẵn này và hạt tiêu này và bây giờ mình sẽ trộn đều các hỗn hợp nhé rồi bây giờ thì mình sẽ chắt cái phần nước ờ, nước mắm và cái nước ờ, lọc ở trên cho các bạn nhé để cho nó bớt mặn Rồi bây giờ thì mình sẽ ngoáy đều nhé mình sẽ nếm thử tiết rất là ngọt các bạn này ngọt lịm luôn và bây giờ mình sẽ tiến hành để mình đánh nhá mình cho khoảng là một muôi tiết hoặc là hơn một muôi à, nước sôi để nguội ở đây còn khoảng 20 à, 20 thì mình cho vào đây khoảng 30 nhé vừa đẹp các bạn ơi vừa ba chén luôn nhanh đông chưa đó mới đã gần đông rồi này đó phút chưa đầy phút đã đông rồi này rồi xíu nữa mình sẽ quay lại nhé